dạ à, chú chú ba là một uh, trong những người chú rất là tuyệt vời chú đã đến Micron và hiện nay chú đã đây là director một sao hình như là sắp lên hai sao rồi không chú ạ à? đó dạ. chú, uh, nói chung là dành uh, phần lớn thời gian để chia sẻ đau ăn bởi vì à, thực ra với tuổi của chú thì chú đã về nghỉ rồi hơn 70 tuổi chú về nghỉ rồi nhưng mà vì tình yêu rau ăn và giá trị nhân văn rất tuyệt vời của rau ăn nên chú đã à, tiếp tục làm việc đã rất là tuyệt vời ạ à. một người chú hơn 70 tuổi rồi đấy ạ à vâng ạ cảm ơn chú rất nhiều cũng là một trong những người mà chúng cháu phải noi gương học tập theo à, theo chú rất nhiều đấy ạ vâng ạ thì à, cháu mời chú cùng giao lưu với à, đội nhóm hệ thống ờ, một chút xíu trong buổi tối nay ạ dạ. Vâng, ừ. mình à, mình xin cảm ơn đội nhóm nhá xin dạ, cảm vâng ơn cả phòng dũng dạ. xin cảm ơn mọi người mình thì thầy có không dũng mình thì mình cứ về vào để giao lưu vì đã là cơ rau ăn á, thì bất cứ ở nhóm nào phòng nào cái nào mình cũng qua được hết dạ. bởi vì tất cả chúng ta đều là những người trong cuộc cả đấy và dạ. đồng thời là khi cái đồ ăn này ấy, cái giá trị của nó là rất nhân văn cái giá trị của nó càng là càng lan tỏa càng nhiều thì càng tốt dạ. mà cũng chẳng cần phải ai xây dựng cái hình ảnh làm gì cả cứ vào học đúng nhiều rồi sẽ biết nhau hết dạ. giả như chú với cháu với các cháu đây này cháu tạm và từ đấy thì cứ bao chúng nó sẽ quen hết dạ. mặc dù ngoài đời ta sẽ gặp nhau bao giờ nhưng chúng ta đã gặp nhau trước trong công việc Dạ. thông thường trước đây trước đây trong cái hệ thống mà à, làm mình bình thường là ta phải gặp người trước đã rồi sau đó ta mới gặp công việc đấy nếu mà giao ăn là hay hơn gặp công việc trước rồi sau đó mới đưa đến ta gặp người sau thế nào chắc chắn thế nào cũng gặp nhau và, vâng. và có khi không những gặp nhau ít mà có gặp nhiều nhiều nếu như tất cả chúng ta đều chăm chỉ tại sao tôi nói thế nếu cùng chăm chỉ thì chúng ta cùng được lên được cái director một sao trở lên thì chúng ta được mời đi du lịch lên con tàu bảy sao và từ bay sang Singapore từ đấy chúng ta đi lượn qua trên đại dương trên cái khoảng không đại dương ấy chắc chắn là chúng ta cùng chơi cùng nhời ở trên thì cái, cái, cái, tàu ấy thế là quen là thân nhau không những là gì không như biết nhau mà còn cứ ăn ở với nhau nữa đấy là hay hay cho đấy đó. cho nên nó trả lại cái giá trị cho những người chăm chỉ nhất ở ờ, cái caravan này nó rất hay ở cái chỗ là gì không có ai giỏi chẳng có ai tài không có ai không thông minh không có như nhau hết không có ai là trình độ thế này lý lịch thế kia quan điểm chính trị thế này quan điểm chính trị thế kia rồi là có thể là sức khỏe yếu thế này sức khỏe thế kia dân tộc này dân tộc kia không tất cả ở đây rất công bằng chú là con người là tương trải năm nay là bà hơn 72 tuổi có 15 vâng. năm dạy ở học viện công an 27 năm làm hải quan quản lý ở hải quan chú là vừa là luật sư vừa là trong hội viên hội luật gia cũng đã gần mấy chục năm rồi dạ. lại lại lại lại giảng dạy ở trường công an rồi nếu nói về pháp luật thì chắc chắn là chú phải nắm vững luật thôi dạ, vì là luật gia nói về công tác điều tra thì chắc là chú ở công an chú hỏi cũng rất nhiều người những thời kỳ ở địa bàn chắc chắn là chú là cơ quan điều tra rồi Đây và làm gì chú làm hải quan thì chuyên quản lý về xuất nhập khẩu tức là cả mọi người hiểu rằng đây mỗi một cái bất cứ một cái hàng nào từ nước ngoài vào Việt Nam từ Việt Nam ra nước ngoài phải qua tay hải quan đó nói tóm lại như thế mà bây giờ ta là đa quốc gia bất cứ một cái gì sản xuất cũng phải là có cái liên kết của quốc gia cả thì đều phải qua tay hải quan cả đấy thì chú không phải là nói cho bản thân mình chú nói là với cái công việc của chú mà phải làm chú phải làm những cái đó mà phải làm tắt cái đó chính vì làm tắt cái đó cho nên chủ mới có ngày hôm nay chủ là chuyên viên cao cấp về tài chính dạ. cháu nên nhớ rằng cái chuyên viên cao cấp tài chính không phải đơn giản đâu vâng cái có trình độ đấy dạ, <laughs> để sao để bây giờ chủ có một cái mức lương là gì là 14 triệu 600 dạ. nếu như lương của công an lương của bộ đội thì chủ không giảm so sánh chỉ là hàng đại tá thôi trở lên thôi nhưng nếu mà để lương dân sự lấy được một mức lương rất là ước mơ của nhiều người thực sự là vâng. như vậy bởi vì nói chú mày nói chủ tịch tình nhưng chắc chắn là nói là chuyên viên cao cấp nó thật sự thế chỉ chuyên viên chính là thật sự thế cục vụ viện nhiều phần nhiều là chuyên viên chính là vấn đề chú có thứ bộ trưởng thì có chuyên viên cao cấp chỉ bậc hai bậc ba chú Và. Vâng. là cao cấp hết bậc vượt 10 phần trăm quá trình như thế rất nhiều rất sâu thế mà cờ rau ăn nó đến có duyên nó đến gầy nó đánh đổ chú luôn đánh đổ chú luôn tại sao là chú đánh đổ là vì cơ nó ăn cái mô hình công tác nó hơi hơi khác của cái, cái, cái, truyền thống một tí nó hơi khác một tí tức là cái, cái, cái, truyền thống của ta là khi ta phải xây dựng có ta có sản phẩm rồi khi ấy ta mới đi kết nối cộng đồng cho nên hãy dần đến rủi ro trở thành hàng thừa bây giờ tôi sản xuất ra được rất nhiều vì tôi tôi chẳng hạn bây giờ tôi sản xuất cái đạn sau tôi đẩy đây kho rồi khi ấy tôi mới tìm người để tôi đi kết nối à, nhưng mà kết nối không được thì sao thì các cuộc thầy thưa thế là là ra sao vì chủ bao nhiêu năm chủ làm cái giám đốc hải quan triển lãm chuyên về cái chuyên về quảng bá quảng cáo và chuyên về hội trợ triển lãm rất hiểu cái điều đó phần nhiều người ta sản xuất ra rồi là người ta đưa đi quảng bá quảng cáo nhưng không cờ roan này khác cờ roan này tìm ra cái người tiêu thụ trước đã rồi sau đó mới kết nối cái cái làm ăn nó làm ngược đấy hơi ngược đấy dạ. ở cơ rau ăn rất hay nó nhất nhiều cái làm ngược lắm giả sử bình thường như ta là gì ta là gì phải là à, à, đi xuôi nhưng mà cái rau ăn nó lại đi ngược dạ. tại sao thì chú lại bảo là đi xuôi đấy sao là vì như chú à bây giờ mà là à, là là là, là kỹ sư à, là bác sĩ hoặc là chú là tiến sĩ mà cháu chỉ có là à, sơ cấp thôi thế hai ừ. chú cháu mình cùng vào à, trong một cơ quan làm việc thì là chú là gì chú là cử nhân về luật cháu là sơ cấp về kế toán à, chú đang nói bên truyền thống ấy. chú là sơ dạ, vâng cấp kế toán cháu sơ dạ. cấp kế toán thế thì một cái anh là cử nhân luật và một anh sơ cấp kế toán cùng vào trong một bộ phận làm việc chắc chắn chú sẽ là làm phó văn phòng phụ trách tài chính ngân hàng còn cháu là nhân viên của kế toán nhưng nhân viên của kế toán cháu là sơ cấp cho nên lương cháu thấp hơn chú chứ dạ, chú đại học cơ mà dạ. và tất nhiên không thể là cháu sẽ là làm phó phòng được phó, phó văn phòng mà chú phải là phó văn phòng chứ. mặc dầu chú chẳng biết gì kế toán cả chú chỉ có cái là đại học luật đó, đó cái chỗ đấy nói dần đến cái gì thế thì hàng năm thì chú không am hiểu về kế toán thì cái cô cái toán đấy làm bao nhiêu chú chỉ việc ký nháy và sau đó chuyển là đi là sao đúng không ạ dạ. chú cũng không yêu nó vì chú không yêu nó cho nên chú chân trong và chân ngoài à, chân trong chân ngoài thì bên ngoài thì chủ để đi theo cả cái à, làm dịch vụ của luật bên ngoài còn cơ quan thì chủ chỉnh chỉnh bản dạ. thế thì thế thì để khi báo cáo với giám đốc đi báo cáo với à, thủ trưởng em muốn đi học lấy cái cao học thì các thủ trưởng làm sao ừ thôi cho mày đi cho nó khuất mắt ở đây lang nhang chả làm việc gì cả có chỉ làm việc đâu mà tao suốt thấy suốt ngày mày chạy đi đâu tôi cho mày đi học được việc thế nào kết cục của anh ấy thế nào anh đi học anh phải học cao học anh trở thành học sĩ và anh học tiến sĩ anh quay trở về bằng cấp anh được tiến sĩ lương của anh thì khiến theo tiến sĩ đúng không còn cái cố kế toán kia chăm chỉ làm việc à, rất là sâu rất là chăm chỉ làm việc bị yếu cái con số cái toán thế là báo cáo thủ trưởng cho đi học em học đi học cung cấp kìa không được cậu không đi được cậu đi ai làm việc cho dạ. không biết mà cậu cái đấy ai tao làm cho thế thì hàng năm là cậu đi cậu phải được chiến sĩ thi đua nha cậu được kiến lập đảng nha thế hàng năm gì cậu phải có giấy khen của chính quyền của đảng của thanh niên nếu như là phụ nữ có của phụ nữ và và khen thưởng đột xuất như vậy một năm cháu có đến năm sổ bằng khen 30 năm sau nếu bằng khen của cháu có thể dán đầy nhà luôn nói cháu à. thế à. nó có cái ống chế nào chả có dây khen chỉ được cái bằng tiến sĩ thôi nói thật không 30 năm sau 30 năm sau thế nào kết cục thế nào lương của cái ông ờ, lười biển kia gấp 5 lần của cái à. lưới có thấp kia Cố à. kia về hưu chỉ được vài ba triệu thôi ông kia phải sau bảy tám triệu là vì sao ông hưởng cái lương tiến sĩ ông hưởng lương tránh văn phòng các bạn dạ. còn cô cô có giỏi đến mấy thì cũng chỉ có khen thưởng thôi cô chỉ là lương sơ cấp thôi đó thì như vậy thế nào còn công bằng không không công bằng dạ. cờ đoan làm ngược lại bây giờ chú là là đại học con cháu là sơ cấp 5 tháng làm việc cháu sẽ là manager là hai sao và một sao còn chú chỉ là bậc bậc một thôi chú với chú lười làm đấy đấy <laughs> hay chỗ đây tức là gì ở đây ta trả vào ta trả là trả vào cái chăm chỉ làm việc nhân nhờ đang vào đấy để làm việc và không có ai giỏi là gì chú ba đã đấy tờ một sao sao rồi sao lên hai sao là vì sao chú đi trước thôi dạ. là vì sao là chú chăm chỉ thôi chứ chú có giỏi đâu chú chăm chỉ thôi dạ. còn mình bây giờ chú là chăm chỉ chú đi trước mình bây giờ mình chăm chỉ hơn chú ba đi ngày mai kia mình sẽ vượt chú ba cho nó xem đó điều chắc chắn mà chú bảo cùng bài phúc ấy ừ cháu giỏi cháu cháu được đấy cháu chăm chỉ hết chú thế cháu chăm chỉ hết chú thì cháu mới hết chú chứ đó đây và gì và đến nhớ rằng 43 năm công tác của chú chú làm quan rất sớm đó lương như thế nhưng đến khi đọc điều văn hay sao đọc bị văn xong thì cái lương này còn được không hết luôn không còn nữa nhưng cái lương này cái lương mà có đoán trả sao chú lấy được trả lại để lại cho con cháu mai sau dạ. hay <laughs> thứ chứ đấy đó dạ. cái mà làm cho người ta đam mê phải đam mê cái chỗ đó đam mê là rất hay chỗ đó. đó cho nên mình nói là gì mà tôi cũng khuyên mọi người thí là không duyên không để thôi là đến thì cố gắng mà giữ lấy nó bởi vì người ta bảo là buôn bán cả đời không bằng gặp thời một lúc dạ. đó. thì tôi cứ cho là ba anh em ta cùng đi tàu từ bắc vào nam chỉ cứ nói cho thế đi thế nào thì có một chuyến tàu từ Nam ra Bắc nhưng mà chuyến từ tàu Nam ra Bắc ấy là chuyện đấy nó đi liên thông đến các tỉnh các, các đường trên kia đấy sẽ làm ăn tốt đấy ba người ngồi rồi dần nhau rồi ta nhảy sang con tàu kia ta đi đi một anh á rất gan dạ à, mới nắm sơ sơ thôi biết là con tàu ấy sẽ sang mông cổ là đi sang à, châu âu đấy dạ ta nhảy sang ta đi ông nhảy phát sang luôn ông đi còn một ông thứ hai sao ông thứ hai thì ông à, chân trừ nửa muốn đi nửa muốn ở lại ông chỉ bước sang có một chân thì học không may tuột chân rơi xuống đường tàu bị què chân Đó. còn ông thứ ba thì sao thôi an phận thủ thương thôi bình ở đấy thôi nằm đây. thế là đến khi mà mấy phút sau tao chạy rồi bắt đầu bị sức trở lại còn đâu nữa cái cơ ta đi mất rồi à, cờ rau ăn nó giống như thế lúc đầu cái thời của tư tháng tư à, năm ngoái trở về trước nó khác với bây giờ dạ. và thế sau ngày 20 2011 nó cũng khác bây giờ dạ. tức là vẫn được cứu đài nhưng cứu đài trước cái vẫn cao hơn vì ông John Hạt ông mà là chúng tôi sẽ luôn luôn tôn vinh những người đi đầu luôn luôn tôn vinh những người tiên phong trả ơn xứng đáng những người đấy tôi luôn luôn vinh dự họ bởi vì họ là những người khổ nhất là vì họ phải chịu tái tiếng như chủ ba đấy chẳng hạn cán bộ cao cấp nhưng mà ông ba lừa đảo rồi trước đấy ông 3 năm cho năm ông phải chịu tiền tôi phần nắm mắt lại thì lừa đảo cứ lừa đảo cho nên tôi trả ông nó trả cái công như thế thấy <laughs> không thấy tuyệt không dạ. càng nhìn ra càng hay à, thế thì cái chủ nghĩa xã hội là ở đâu chủ nghĩa xã hội là ở đây chủ nghĩa xã hội anh làm thì ảnh hưởng mà không làm thì không hưởng chứ à, chính vì ta nó cả cái đầu bao cả đầu bao vì sinh ra mua bằng một cấp trên thế cái cơ hội ăn chả cần phải mua bằng cấp muốn gì có sao mình làm vậy không mình mua bằng một cấp gì hết hay thế chứ đi đó tối mà đi về các khía cạnh các cấp cảnh không có cái gì công bằng bằng cái này bất cứ anh là giáo sư tiến sĩ anh có điều kiện anh học trước tôi tôi không có điều kiện học anh là xuất phát thành phần này thành phần kia tôi là tôn giáo này anh là tôn giáo nọ anh có thậm chí trước đấy anh đầu vi phạm một vài lần kỷ luật không sao không sao cả bây giờ cái tâm chỉ là việc là sẽ trả câu xứng đáng hay thế và nên nhớ rằng cái, cái nền tảng của nó rất là vững không phải là cái chuyện trong nước mình thích nền nền tảng của nó gì là toàn cầu nên đến tàng toàn cầu của nó thì nó không phải lệ thuộc bất cứ nước nào cả tôi không lệ thuộc anh biết vì quốc tế tài cho tôi các bạn tài, tài cho tôi đâu tôi có lợi gì của anh đâu à. thì bây giờ thì đất nước ta muốn phát triển được phải có ngoại tệ đúng không dạ ngoại tệ lấy đâu ra không thể lấy cay cuộc ra được ngoài tề thứ nhất là phải có xuất nhập khẩu phát triển lâu mấy năm nay sản xuất nhập khẩu chúng ta đang gặp khó khăn còn có đang gặp khó khăn các bạn ngoài tề lấy đúng ha ngoài tề là con em mình đi lao động nước ngoài để đưa tiền về bây giờ đi lao động được đâu cha biết nữa khó khăn hai cái lại rồi cái thứ ba kiều bao ở nước ngoài gửi tiền về kiều bao cho con muốn ta gửi đi thì có tiền nó mà gửi về nước ngoài cùng cùng, cùng định đốn làm cũng có được đúng không ạ cả ba cái đó du lịch ta du lịch trong được cũng đã khó khăn nữa huống chi du lịch ở nước ngoài nước ngoài vào du lịch cũng khó khăn đó. Dạ. bốn cái để chúng ta có ngoại tệ thì đều giảm mấy năm nay đều giảm cả và đang rất khó khăn đúng không dạ. bây giờ ngoài tệ lấy đâu ra có nhiều cái chắc chắn là có cờ rau ăn tôi chỉ tính một đêm thôi bao nhiêu đâu bao nhiêu euro về đây vì chúng ta có đến ba bốn trăm director trở lên có mấy chục là có mấy chục là chủ tịch trở lên đám như vậy là một ngày thì bao nhiêu cái tiền ở nước ngoài đổ vào Việt Nam đó thế thì đổ vào Việt Nam thế thì sao thì có phải đổ vào để cho đi đổ vào cho chú chú ăn hay không chú nó ăn này được lương chú ăn trả hết nè thì chú à. làm gì chú làm gì chú giúp gia đình giúp quê hương giúp gia đình thì chỗ này chỗ kia từ thiện là dạ. ai cũng làm như cả thì không phải là đất nước nó tổ công cứ Việt Nam là cứ tiền vào Việt Nam là được người ta có ăn hết đâu không ăn hết thì phải tiêu cứ Việt Nam là được thế thì sớm hay muộn sớm hay muộn chú khẳng định ta sẽ được nhà nước tôn vinh trực tiếp hay là gián tiếp vì chú nghĩ chú phải được gián tiếp chứ vì chú có lấy gì đất đâu đây đâu mà chủ đang đưa tiền vào đây nay mai chủ có tiền chủ được gửi về quê hương chủ xây dựng cái này khác thế dạ. là được đờ mới bỏ tiền ra để để xây dựng phát nói sẽ nói cho nghèo đấy những con người nhìn xa nhìn rộng là phải hăng hải làm thế và được khi yêu nó rồi đừng làm để chân nên nhớ rằng mọi người gì cờ rau ăn vào đấy là một môi trường để làm việc vào đấy để làm việc chứ không phải là sân sân sàng cũng chẳng dạ. phải là là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, nó cũng chẳng phải là đầu tư đâu đầu tư dạ. vừa rồi chỉ có bullet để anh đưa ba là đầu tư ở cái chỗ cái, cái cơ quan kết nối với anh chứ không phải đầu dạ. tư của cơ quan này nhé dạ. cho nên mọi người đấy là một cơ hội tuyệt vời quá tuyệt vời luôn thì mong mọi người cố gắng tận dụng cái cơ hội đấy rất tốt để mà phát triển à, mọi người cứ nên nhớ rằng ta vào đây chỉ có chăm chỉ chăm nó làm thì mình làm ta sẽ ra vấn đề cũng giống như bài hát của chúng đấy cứ đọc lại cái nội dung bài hát của chúng xem không thừa một câu nào cả vâng ạ bạn thì chấm đi kết nối này tôi còn tôi ngồi chia sẻ cả cộng đồng vui vẻ lan tỏa cờ rau ăn bất kỳ bạn là ai cộng đồng có thêm bạn cả cộng đồng thêm vui cả cộng đồng thêm vui dạ. À, bất kỳ bạn là ai chỉ cần bạn chăm chỉ nhất định bạn thành công à, rồi gì bất kỳ bạn là ai cả cộng đồng chăm chỉ cả cộng đồng thành công nếu như nếu như cháu mới dạy học thì năm nay năm tới đấy sẽ bổ nhiệm một trong hiệu trưởng nhưng có hai hiệu phó bao nhiêu phó thế nào thì phải chọn đó chứ này đại không đầy tất cả lên hiệu trưởng cả à? à mình nếu một trong một trăm đốc cho thì có bốn năm ấy trưởng phòng thì ông nào lấy trăm đốc đấy thì một ông chứ chứ thế là sớm đồng một sinh nói nhau ờ, dạ. tranh nhau đấy không thoải mái luôn mọi người chúng ta cùng vào vì ta quyết tâm là từ năm nay đến năm sau ta có một nghìn character cơ mà tha hồ thả cửa chúng ta làm bao nhiêu càng bao nhiêu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu ở càng hay đấy thì cái vấn cụ thể để chuyển cái này cái khác thì là cái cái, cái, cái, cái mọi người trong đội nhóm cứ thảo luận để chúng ta làm cho tốt những cái quan trọng nhất đó, là mình hiểu nó mình chăm chỉ để làm việc thì xảy ra vấn đề nên nhớ rằng đây là một cái môi trường rất tốt để chúng ta phát triển tốt nếu chúng nói lúc này cho toàn là cái tốt cả những cái này tốt mới là cao hơn này cái nhất là trình độ nâng cao trình độ dạ. bởi vì muốn thoát nghèo được là phải nâng cao trình độ dạ. bây giờ mà một địa phương muốn có nhiều tiền thì, thì thỉnh thoảng du về gửi cho ít tiền về ăn xong rồi tôi cấp cho mấy cân gạo xong hết không mà đấy dạ. thời đưa cho mình cái cân cấu để mình cân cấu cân cấu là gì dạy cho mình học học từ cái hoàn thiện bản thân mình học cái cách mình làm kinh tế học cái cách kết nối học cái cách có đồng bộ nên muốn để cho nó sinh lời cha thử nhi ta làm thời gian rồi đấy bây giờ có tiền rồi ta lại chuyển sang ta mua à, à, plet ấy chẳng hạn cách làm như thế đa khái như thế kiểu làm như thế đó là hay hay chỗ đấy và dần dần cái, cái, cái, cái kinh tế số lên thì ta là những người đi trước nếu ta không qua cơ Cron ta biết thì phí blockchain và dạ, đúng rồi ta, ta biết thì ta biết thì chuyển đổi um, ta biết coi Ethereum ta chỉ biết nhưng à. vào đây cuối cùng phải biết là vì nó để rồi thì mình phải học và dạ. học là mình phải biết và cũng chưa có trường học nào như trường học này học thì cho tiền mà không học thì không có tiền ở bên ngoài học cái mất tiền học cái mất tiền chứ dạ, đúng rồi. không học cũng mất tiền chứ dạ. không học anh không tiền. nhưng đây gì anh mà đi học anh mất tiền anh nghỉ anh cũng phải mất tiền thôi này nhưng ở đây không đấy gì anh đi học thì anh được tiền mà anh không học thì tôi không cho tiền một ngày tôi lấy điểm trung thành một lần cho một điểm dạ. mà một tuần một ngày anh vậy thì tức cắt cả tuần luôn là tại chưa hay hay chỗ đấy tại sao làm như vậy và vì người ta đưa vào tâm lý của mọi người ai cũng thích cái điểm trung thành cả điểm trung thành này nó giống như khi mình vào siêu thi ấy tích điểm ấy và dạ. mình tích điểm thì tội gì mất công gì muốn lấy điểm thì mình lấy điểm bữa thứ nhất chưa được thì mình nhờ mọi người lấy hồ nhờ năm bảy người xong nhờ lấy hồ xong thế là mình quen dần thế là tự nhiên mình học lúc nào không biết Đấy. đó à. thế nên là cái cái trải nghiệm chú chứ không phải là ăn lắm dày kia đến sao đâu cái cái thực tế của chú thì chú suy nghĩ ra là như thế thì và... Dạ. cũng muốn là nhân thể đội nhóm cũng là hôm nay cũng là ngày vui thắp đi ngày ngày mai là ngày gia giáo cũng là cái ngày cái, cái, cái, cái, cái, cái nghề của cả chú ngày xưa chú là thầy dạ. giáo mà dạ và, và vâng. sắp đến ngày giáo vui vẻ thì chú cũng ờ, thấy hứng phấn thì cũng trao đổi lại mọi người như thế về cái học tập và cái vui như thế tôi mình cũng rất mong là đội nhóm của ta thể đoàn kết với nhau và phát triển thật mạnh và lan tỏa được mạnh để mọi người thành công và à, bây giờ chúng ta gặp nhau trên Zoom để có một ngày nào đó để chúng cháu mình cùng được gặp nhau tận nơi luôn nó không những tận nơi nó còn ăn ngủ luôn luôn dạ. nếu như mà lên được trong đốc là chúng ta cùng ăn ngủ với nhau để đi một chuyến đi uh, lên trên đại dương lên trên đại dương cái dạ. đấy mới là cái hay đấy thì uh, xin chúc mọi người mạnh khỏe chúc con rúng cho ta học đều học chăm chỉ đã vào thì cố gắng nghiên cứu sâu để chúng ta phát triển được tốt xin cảm ơn các bạn nhá xin cảm ơn vâng ạ à. biết ơn uh, chia sẻ rất uh, tuyệt vời của chú chú ba vâng ạ à chúng con luôn học tập theo à, gương làm việc của chú à, từ một con người à, từ một trong những cánh cán bộ cách mạng à, hoạt động 40 năm cơ ạ à, mà về đây đến nhận cơ hội 43 năm là dạ, lại vẫn tiếp tục làm việc cái tuổi của chú thì đúng ra là là chú chỉ đi nghỉ ngơi thôi nhưng mà bởi cái giá trị rất tuyệt vời của rau ăn nên là chú đã chia sẻ chia sẻ rất là nhiệt tình để chia sẻ là cái từ chăm chỉ luôn đấy chăm chỉ thì ngày nay chú đã đạt được à, gần lên vị trí giám đốc hay sao con chúc chú sắp à, thời gian ngắn này thôi đặt được vị trí giám đốc hay sao và sẽ là nhiều hơn nữa à. dạ biết ơn chú rất vâng. nhiều để chia sẻ buổi tối hôm nay dạ, cảm ơn dạ, nhá vâng ạ à, thì chúng con bắt đầu tiếp tục uh, buổi tối nay là chia sẻ dạ, tiếp tục đi vâng, vâng. kết nối về cái ví MetaMask ạ à. à, em vâng. Ờ, em Hương ơi mấy làm việc nhá con cảm ơn chú ạ à. à, cảm ơn dạ vâng ạ dạ vâng, dạ, vâng, ừ. vâng. con chào chú chú ba à, sự chia dạ. sẻ vừa rồi của chú